าโซอายยาเด็ดนางเดกไงสามารถยาประทุกขรานาชนะชะกูไงคิวพีไอนานือยันว่านี่มีครึ่งคานางมึงไงสนชะกามชาไอมีปรีสิกราอะยโซรามเมเทโกกับไอโซมิตรีนราติสาเกนานาลตา về tung lết đầu xa dòng thế gian này na bát na nàng quý ha nàng khó nhớ tablaina kadai ngasai Jab brand nang besha so ai Ya ten nang te ngai samat la Brand tu karana Shuna shikup ngai yu pi ai Nanu yan wa ni mit krum kra Nang mu ngai zon cha kham cha ra Ni prisi khat ra ai 空に手こがばいそうについるプラティンサグリナララタベトゥレダウシャ用手さないでなまななんぐいやなんこやにゃにことだのさい大変だ 영태선에 너만나 난 귀야 난 거야 예 믿고 도다 무사 날 된다 난 대가야 下所爱，也连能被爱什么呀？不然就卡拉那。 愛밤을 또 믿으라사이 람마니샤 라알고 라이사이 숨뜻 평안한 몰라이고 붉은 조남 누군가 한테야 살도 살찐 그 တောင်တဲမီကောန်ဝါနာမြတော်အိုင်ရမနီအန်တေတာလောငါ yoga Wun bong shi tang ni pe kun sin yoga Prang ai lam mai da mai min su an Pa ma do Nit yu ra sai Ramanisha ra ai gon rai sai Sông chân phang ra nam lai go Ngun gun cho nam na tung ga Han se a Sai do sai chen kai ai ngai ni ante ta no nga 往事当一杯，送走它。顺着天涯的来过，不管做了多大，再见啊，再多再见。 siya ra ai go rai sao Lang tre krum su bay trên cột na Miệt thọ gió ra krum mặt đài tim Nắng phê xuân na mong mai Mong khăng biến na mong ra ai Dục mong cha mong nam chế mu cha Ngài bê bốt xin đông na ai chú Mà krum mà chụp mong ngà sum gió gà ni bê xuân kruya giờ lời xa để lặng trong mắt là giấc mai nắng về u ngà đủ yang ai ngừng xa ấy đã lại cảm xa ngã làm chi đã ya mai thì ai bé cũng sang ngà hữu lệ yang che mai na ngai ten ngai pe no ye ya ye Dùng bằng trao nắng thế mưa ra 爱被抱心动那爱住，马克马的梦啊，顺所嘎你被送苦呀。Sana shra de nam promat na sang Nam te mu nga lu yang mi de 장하이람 지나야 마이 비나이 배금 순간을래 로다 빙가이 슬리자 남소라 양식 마이다 나이 땐 나이 배 Ai kan shanga ai làm lam tinaya Mai dinai be cũng sung na nước lệ cô tao tiếng ai xin ra Nam số na yang sẽ mai đã Đại tên hai bé nô nít ya e Đại tên bé nô nặng cam chi ai mây u đình gai thẹn thức cài nu yan hoa cà bẹ, mặt thật chân lại câu la chụp răng răng lối ตัวทับปีเก่าคือไอดุนชาลีเป็นกรุงยาสุดโซกาสันนาโกตาตาหาเบสมหิงหัวไกระรากูคำชายได้เด่นทับกำยีไอได้ประทับรังตุงหัวไม่ใครเรียพันยาไอโอปาโอปางานนั้นเอาคุ้มซา ta là quy gây qua ai 生来高冷，stubborn。 tetap dan tunggu ai Ngai kren e partner ai Opa opa ngaran aku sa Dinta nak ngai goa ai Opa opa ngaran aku sa Dinta nak ngai goa ai dan dena sai nang ku sorai ratu brauna ne agasti somi kunga namatu kuai murai ga yesu to ไม่บุ่งไรกันนา dài thế bu ngài gió mi sao cho na ni a cung ga ni pe nang ni ta sing da jari na nang te không tên gọi na ni mà ta gai lo sora mi ta ra ni pe mà như sẽ tan tên na sa nang sora sudramana Nye agasti soli kunga namatu Kawai morai na nye salumata Nang ra ai ta kansa Nini tibnai sora aila namatu Kawai morai na namatu

사마르 가이타낭 페사초르나 파응아이 마사라이 파타 Ang bubona quyết ngạch ra ai Là ở trong làm xong thật hòa lưu ra Sông gió ngủ ai có Tập kê bóng ra chân อาประเพเก้าดันลอกกับนูดังเลงไอเพนโซลูยาวนี่ติงานาไงไม่รับนูไอสามารถนูไปทานังเพสักโจลูนาพาอุงาไอมาสานายพระทา đã biết đánh rỡ ai ngã trong lòng sóng gió qua nước cao xin gió ai có brat pe băng ra chừng ngô na nhẹ à brat pe cao đã ngừng ซับว่าลูกครัสมสองโอไอก็ปรัดเพพังคราชิงอุนาเยอาปรัดเพเกาดานู dumna sai niệm na dai sha kha ra sai nhé sơ lông nhi giang kham sai ngày chưa tin nhé miết phê sha rang lệ cha bài không sớm nào về miết ma ta cha tên sang căng ra ai làm nhì go bay không giúp lưu na na thay sha ring nhau tạm bên đi thế ngay phê tu đúng lệ cha cần lấy 제등에밑에슈랑레샤마이크로쏘나배님바다야된상당라알람니고마이크로쏘루나마타이시리요까매니 rosai nye salum ni dang kham sai ngai che tim nye mi pe shrang le cha bai khum som na pe mi ma ta ka mai mi te sha la ma yo na ama tu a kyu pi ya la ai ngun mong dang sa ana so mi go cha cần lối I miss you guys. Why did you leave me alone? Tell you what, Where are you coming back? I've been waiting for you for many long times. Please come back. Yo, I love you. No for so I, no for doing the I. Now prayer call I. Soon then in my side, for version run I. 남편선 여아이 서론 뭉쳐 난거지 알군 쇼웨나 좀 알고로 두 Ni đang phê nghe thứ mai, thế na đang phê nghe sợ ai, phật ni đang phê nghe sợ ai, phật ni đang phê nghe thứ mai, đang phê nghe sợ ra ai làm, cần đoái mừng thứ na ai làm tay ai đi thắt cả tuần đã ai, phê nghe thứ ram sợ ai, đang phê nghe thứ ram thứ mai na làm phê sum lùng na na sum sum con bị ngay chơi cá sai, cần đoái mừng cũng mà khó này sum sum con về ngay mà khó này, cần đoái mừng cũng cầm sa ai sum sum con về ngay cầm sa sai nàng phê sợ ai nàng phê trông là ai nàng thế khả ai sinh linh trên hình nam sai nàng phê sinh ra ai nàng phê sang là ai sau ra nôn về xa nàng cô chê anh cô chỉ quay ra gió nàng cậu là tôi 나를 기분 두산 죽라 상한 이 아니니 밤을 저고 남을 저고 죽둥둥 뒤 죽은 누세 나 아민 뱅아 시간아 아이 나 알람 뱅아 있으나 아이 밤을 저 단선 빛난 예보 누페 음당사 그로이 몸 표정아 아이 니 아민이 몸 표사 그로이 몸 음마둥아 딩세 품난 날 멍하사 대람 니 남은 정우 낭패 순전 난 감나 군자람 니 마크라 제고 낭패 내 중나 아재 낭패 so I 낭패 중나 I

Nothing a do my ten nothing a so la I ten not your la I nan san pe na me you na phong shi ga ya ya wen chao lam ni dai lam ni ba khi ni king da nothing a bi shang a ai che chu de phong da ya re me bi yan ko ngai mi ko sha chin ka phe la nan the ngai me bi yan shin na shi ku nang de ro sha it you said dai lam ni na me jong wen nang be su jang a song na ku dai lam ni ma kha de ko nothing a so ai me jo more for so i long for too

khó nên ngay chia cả sai cứ lối một ứng mà khó này xuống dốc khó mà ngày mà khó này cứ lối một ứng không sợ ai xuống dốc khó mà ngày không xa xa nắng thế sao ai nắng thế thương là ai nắng thế tha ai xin mình đến đi mà sai nàng về xin ra ai nàng về xa ngã ai rồi ra nương thế xa nàng có thế ai cũng sự quên na rồi ngày cao cao tuôn ra sang ngay nhé à mình đi pha mình cho quân na mình cho quân dịp tôn tôn đến dùng nó say na à mình sai cả ngà say na làm tên ngày xưa là ai pha mình cho tay dân bên này nhé vô nụ bên đang say từ lối một tiêu chí ngã ai nhé à mình đi một tiêu say từ lối một màu từ ngày tiếng xe cũng là ngày mong ngã say để làm đi nam mình cho quân nằm biết xuân chẳng nằm cảm nằm quân để làm đi mắt khá thế go nằm phê ngày thứ ngã ai thế nắng phê sọ ai nắng phê thuốc ai nắng thơ khắc ai mas ai nang ber shin lai nang ber san nga ai so ra lu sha nang bo che ai ko shuai la za ngai cau cau tu နာအတန်နဖက်ငယ်ဆိုရအတန်နာပြောလာအနာအန်စံပနာမယူနာဖုန်ချကာယာ No one thought I love me thela mi pach ki mi tonza nang phenge phishon na sa che tu de bung tha ya re me bi nyang gong nai mi ko sha ching kha phe la nang che nga me bi yak shin na shi ku nang the lo sha yu yu sa thela mi na ma jo ku nang phe sun jan nang kam na kun thela mi ma kha che go nang phenge so ai me jo nang phe so ai nang phe tu ranai nang phu san nga ai so ron nung kisha nang lo je ai gun shung wai na zon i go go through ามีคริงสายโซรามีแค่มาใส่กุนี่นายแฟกที่มีดอเรเล่ไม่บีนายลามีงาจะไม่มวยดาวเข้าส่วนเล่ชะก็พังได้ถึงนุสานอะไรยังมาใส่ไงใครรักรู้สาครนาไงใครซึมชาคำชานะไงเฟรซึมชาเกาดารี ngài phải nán ra ai khu đi nữ ngài khai mi tin mi pio kham sha ra na nang cao ta so ra mi tan nam chim nu go power writer ta nu ni tu cha so ra mi go power writer ta che chu te sun dan re pang le ta con na zai bu ni to so ra mi go dai zon kun chang nai kun pro ai re kun so ra mi lam pe sun dan so ai so ai ga si ni go go ka de sha ngut dai mu du ga sun ta con na num sha nang pe so ra so ai ra ai ga si ni te num cha pra pe ni che te nai ไลซอนเนลาชาพันก็ซินยูอัลลอฮ์รองไอนับประเฟมูชิดานไอนับประเฟคุงกาไอนับประเฟโซอร์ไอนุชาประเฟมูชิดานไอเยลตาเดนัชวินีเฟดไดนีดูคราอูอังกรา ဒါနဲ့ညင်လက်တာတဲ့ညရပြတ်ဖဲငိုင်ချေနိုင်နာနူဝါနီမီခရိုမိုင်ကောဇနီနီကောပရမ်စာနိုင်တာနာနူဝါနီမီခရိုမိုင်ကောပရမ်တန်နီမူကန်ညမိုင်တာဖာမကြောတဲ့ဇော်နဲ့ကစီနီတဲ့ငိုင်ဖဲဆွန်ဆိုင်ချေကျူတဲ့နုမ်ကရှာနာနီနီဖဲချေနာနာကိုနာနူဝါနီမီခရိုမ်တဲ့နောက်ဖဲငိုင်စောရာအိုင်နာနူဝါနီမီခရိုမ်ကြ nàng phê ngày về pro nàng ứng cru su ben làm sự cru đã nhếp rắc thả nàng vô nàng cô ứng ghi đã này cha vùng con nàng nổ phu đã ta về ngày chế nàng ai hàng gần ra ai sẵn lâu sẵn là mi cùng sai số ra mi chẳng nào sẽ cố ngày về chỉ mi cho lúc này mai khi này thả mi ngã chẳng mày mời trong khâu sườn lấy go go điều chi nhiều không xa khăm xa đà lại ra dũng xa câu đà anh phải nắng ra ai cũng chỉ nụ nàng biết chỉ một chỗ khăm ra nàng nàng câu trả chúng ta thở mùng nụ na xa na bù na bù na không người cho nữ yang hoa thể chỉ như như phải chơi chú như phải chàng người yêu xa ngày school day ngày tầm ngã ai suka nhong prem không tận đa sai ta de na me tu sa num sa me skut nga sa num sa no ta ta tu sta ska ni la nga sa alla kong rong nam tu tum ta chung ni mum ri don da sa nye pra cha sang wa na kum pru ma na ku ngai mi sa nga sen kong be na ba lu sa de pyo ba lam best di jo a che chu tu mai num ga sa na nga pe la mum tu na che chu tu mai num ga sa te ga ni ba na mi ju sa che chu tu mai num ga sa su mang re kun pa wa re kun ngai sang ba ai num ga sa na fa we you fucking last night 你放感染。 sai sa lum sai lam ni kring sai so ra mi kan ma sai kuni mai frak chi mi do ren le mai bi nai lam ni nga ja moi moi tao khao sun ni le sa go pa ne ting sa na gai yang ma sai ngai cry gra khu sa khu na ngai cry zum sha kham sha na နိုင်ဖရအစင်ရှာကောင်းတာရင်နိုင်ဖရနန်ရာအခုဒီနိုင်ခရိုင်မစ်တင်ပြခမ်ရှရောင်းနာအန်ကောင်းတာရာအလုံရှာနေတဲ့ဖုန်းနေမှုလူရှိကဆိုင်နှွန်ချွေလာရှာနေတဲ့ရှင်ကနေမှုဘူးဆန်စံငယ်ဖြိုးတို့နေပမစဘုံကောက်ပိုင်ကောင်းဆန် mshanan kandalo ngana bekjawa sule nye beta sa no chan nye beta kani no chan nala da de nye shi bi be pai kra pai kra pye dalo nye beta pai da da chan nye beta num shi lo chan nala da de nye shi bi be pai kra pai kra pye dalo de ra ma so ra de ra ma mnu shi da na na nge de san ga nge de gra la lan ki di ba ko ma ko ma so num ga shanan te ma nai ga nge de so nye na mi ga ba ai pa bo re da kum bro zon zon Nàng dù này gà gì ni gò nhé bà thà mụ nà yu sai Nàng dù này gà gì ni gò nhé nà thà mụ nì sang sai Chê nà nung kì sang này nàng ra ai cô nghe đế thiếu Nàng thằng bà ai phá bộ rè ta cũng rô dồn dồn Chê nà dè nung kì sang này nhé bà gò mù nùn rong dè Chê nà dè nung kì sang này nhé bà gò lù chung ngà dè bà là bà nù sà là bà nù yu mang ni mụ ngà nà dè dù nà bà đi nàng cùng sao Nung kì sang là fuck you make me sao bitch 사람이 근사해 사람이 캔마사군이 나의 프랙팅이 조랄래 My being I love me 나장 뭐이 뭐이 떠오커 손릴래 자고 밤에 뜨는 사나라 양마세 나의 cry cry 그사 그러나 나의 cry 숨사 감사나 나의 프랙 숨사 거더리

never say me goodbye You never told me goodbye Never say me goodbye Never say me goodbye you never yo, told yo. me goodbye I have decided to love you I decided to be with you Really, I loved you from the moment I saw you You the most desirable and you the most loved for me I can find a true friend How much, how much I love you Please don't go away from my side Please don't go away from my heart Seeing only human being and how can I have loving you Life will not be just one living without you they be know my in my mind, they be know what's expect you I love you every time and everywhere I see I miss you every day and every night and when have time When we work me out of mind, I know that you are my soul I just feel that true love from you, you never say me goodbye Never say me goodbye Never say me goodbye You never told me goodbye Never say me goodbye Never say me goodbye You never told me goodbye say me goodbye. Never say Never say me goodbye. You never told me goodbye. have desire to love too high desire to be with you really I love you From the moment I saw you You the most desirable and you the most lovable for me I get find my truest friend How much, how much I love you This don't go away from my side This don't go away from my heart Saying only human being and how can I can love you Life would not be just living without you There be no man in my mind There be no one expect you I love you every time and everywhere I see you I miss you every day and every night And when have time When we working out of man I know that you are mine So I just forget to work from you You never say me goodbye Never say me goodbye Never say me goodbye You never told me goodbye Never say me goodbye Never say me goodbye You never told me goodbye never told me goodbye รักว่าไรจ้านังชิงรันนี่พี่งามมาดคราไงเพชุชาช่างงามก้าวได้ไงนาอาสมานิเทชา tenir péchalais Ngài thuyền đang sẽ na ngài khai Sẽ ta chân vì ngài phê san đúng ngã sai Phá mơ cho đại dòng biến ngài là Mơ thay phê tam mù Nhẹ áo khó gạt ta thật hands on her Attention need be cry like my tie Eyes on China Tunganakon Dan chang maka Nang pe Grau grau she to my ta 완전 cool 어떤 재능 니디 그라이라이 만사해 내 손자나 둥가나고 단창 마카 남패 그라운 그라운 쉐도만 na males lum la ngai ngai mu lu sai ngai mi ti